anh ơi em xem lô này đi lô này thoáng này anh lô này hả lô này thoáng này anh à, lô này thì à, giá là 700 trăm bảy trăm anh bảy trăm bảy à cái này là xây dựng sao anh ở đây là xây dựng theo mẫu và xây à, là một tầng một lòng tôi cũng một tầng một lòng à, và bên kia nó có cái à, lối tiếp là 2 mét này ra kia ra kia là lối tiếp ở à, đây là có giờ bây giờ là tất cả những dự án á ừ, đưa hố ga phía sau hết chứ không ở phía trước phía trước là chỉ là cái ờ, cái hố thúc nước mưa thôi anh ơi khi mà xây dựng á ờ, em xây dựng được tối đa hay là có phải chừa được cái gì không à, hiện tại ở đây thì mình xây được tối đa nhé à, xây dựng được tối đa đúng không tối đa còn vấn đề thanh toán thì bây giờ sao anh thanh toán thì mình à, hiện tại là cái lô này là khách hàng đã mua rồi khách hàng thanh toán à. hết rồi cho nên mình à, mua thì mình cọc là 50 triệu sau đó mình thanh toán à, hết 95 phần trăm đó là à, quà cái tình hình lệnh của khách hàng và sau đó là à, mà tầm khi nào ra số thì mình chỉ thanh toán tiếp 5 phần trăm trong này thì có công viên ở khúc à, dưới kia này đúng không đúng rồi công viên dưới kia này cực kỳ đẹp là chị đã lại tới chưa à, vừa đến đi qua thôi nhưng mà chưa nhìn kỹ ra à lát nữa em dẫn chị tới công viên bây giờ ví dụ em muốn xây dựng thì cái vấn đề xây dựng là bên anh có hỗ trợ cái xây dựng hay bản vẽ không hay là bên bên công ty hỗ nên là chúng ta có con người sáng nên khi mà chị mua rồi thì mình cũng có tất cả những À, hiện tại thì đã có số đầu tư rồi thì mình chỉ còn việc đó là mình đăng ký một chút thôi. Ờ, thì tầm sổ là sổ số hiện tại là số mang tên chủ đầu tư rồi em hiểu rồi. em có tìm hiểu và tôi nghĩ là ra tết này là mình chuyển nhượng đúng không đúng rồi qua tết thì tầm khoảng quý một hay quý hai thì mình sẽ ký chuyển nhượng của anh anh đường này dài bao rộng bao nhiêu anh à, đường này thì tổng cộng nó là mấy mét nha đường này bốn mươi mét à, còn là đường là 11 mét Ok. Giả dụ như bây giờ mà em bây giờ em mua xong rồi em không được xây dựng luôn chưa? Hay là mình phải đợi cho cái cơ sở hạ tầng này nó lên nữa anh? chị chị mua hiện tại thì chị mua rồi á thì chị có thể xây dựng lực và trước khi xây dựng thì liên hệ với công ty bên em công ty bên em sẽ cung cấp những cái thiết để mà xây dựng tại vì ở trong này cách xa có rất nhiều ờ, nhà của anh xây dựng rồi anh ơi em nghe nói là có một cái con đường nó sẽ chạy ra quốc lộ 13 vậy là con đường hướng như thế nào anh đúng rồi thì có có một con đường chính anh mấy bên trên kia này chạy đó chiếc xe đang chạy á ở à, dạ đường đó là chạy ra quốc lộ 13 ừ, và dạ. đâm thẳng qua cái đường đó là đường 32 mét và con đường này là con đường chính của nhà nước và là trong cái vi ờ, vực khu của nhà nước và của khu công nghiệp Bò Bàng à, chị còn ở đây nên đặc biệt á là tính từ quốc lộ 13 đi vào có nó có rất là nhiều dự án liên tiếp với nhau tức là, là tách nối lại với nhau thì đầu tiên thì đó là dự án Golden City của Kim Anh không nhưng mà anh ơi em chỉ quan tâm dự án chỗ này thôi tại vì em thấy đường xá nó đẹp quá và vỉa hè thì đồ nó rất là đẹp nhưng cái dự án bên kia thì à, đúng rồi vừa nãy mình có vô xem thì cái đường xá nó hơi xuống cấp một chút thì mình vô đây là mình có tìm hiểu á cái đường này đẹp qua mặt thích mấy cái công viên á cũng rất là hợp lý à, à như vậy thì nếu mà chị thích đây á thì uh, bây giờ em có chị này bây giờ mình có thể là mua hai lô hay là ba lô à, bây giờ trước mắt thì à, em lấy một lô này đi à, một lô này cho em đi bị nó là tổng diện tích là anh nghĩ là chị em một lần chị thích là năm nhân dân mười lăm mấy là mét vuông ok năm mét vuông thì full giá tiền là giá tiền là 700 triệu ok anh cũng nhìn có bớt hơn nha cái này chúng bán giá này là giá ok vậy thì cái nhà anh em mình chỗ này em gửi hàng sản phẩm tư cũng như là lên các dựng muốn của chúng coi cho em nhé em sẽ gửi cho chị tất cả những thông tin liên quan tới dự án à, bao gồm số và giấy phép xây dựng cũng như là khi mà chị muốn xây dựng thì bán em nói luôn em em báo cho từ chung được chị ok vậy đi anh ạ chứ đừng hay là nóng quá anh ạ bây giờ mình chạy đi vòng qua ừ, cũng thôi chúng ta sẽ không đi